Xin chào quý anh chị khách hàng đã quay trở lại với kênh nhà đất quận 12 Hôm nay em giới thiệu cho quý chị một căn biệt thự rất là đẹp Tổng diện tích của ờ, khu đất này là 1.252m, thổ cư là 600m Chủ đưa ra giá là 15,5 tỷ Rất là đẹp nha quý anh chị Đây là căn biệt thự của chúng ta Hiện tại căn biệt thự này nằm ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh Bây giờ Phúc sẽ quay xung quanh à, quan cảnh khu vườn rất là đẹp cho quý anh chị xem nha Trong à, khu đất này thì có biệt thự, hồ bơi và một cái hồ sen rất là đẹp Thuận tiện cho quý anh chị về nghỉ dưỡng những ngày cuối tuần hoặc là ở thì cũng rất là tuyệt vời đây những cây mít rất là lớn chuẩn bị à, cho ra trái và đây là một cái hồ sen rất là nhiều cá Em cũng trội cục đá cho thử coi sao Rất là nhiều cá nha quý anh chị Tổng diện tích của ờ, khu biệt thự này là 1.252m Thổ cư là 600m Được ờ, chủ đưa giá bán là 15,5 tỷ